mặt trời tìm giọt sương rừng đang nhẹ rơi rơi rơi rơi trên những chiếc lá như mắt em đang nhìn như mắt em đang nhìn nhịp nhàng điệu nhạc theo làn gió thấp thoáng trên đồi xa con gái bản giao chiều về dồn ra bàn giao dòng suối đúng đưa tiếng con gái đang tắm vào trong màu áo lấp lánh em dệt nên tình yêu của đất còn nắng luôn chiếu sáng xìa toàn kiên miền lang lang lang xìa toàn kiên miền lang lang mặt trời tìm giọt sương rừng đang nhẹ rơi rơi rơi rơi trên những chiếc lá như mắt em đang nhìn em đang nhìn nhịp nhàng điệu nhạc theo làn gió thấp thoáng trên đồi xa con gái bàn giao chiều truyền vào trong màu áo lấp lánh em dệt nên tình yêu của đất con nắng luôn chiếu sáng xia toàn kiên miền lang lang lang xia toàn kiên miền lang lùng à lùng à lùng ơi lùng ơi lùng à lùng à